trời tạo ra địa chấn và cái đầu anh là điểm nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn lộn Chúa con con lứa tuổi học sinh